Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một cái à, dự án mới của bên em Thì hiện tại em đang đứng trước vị trí của ngôi nhà này đây ạ đây ạ, vị trí của ngôi nhà này là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Có cái diện tích là 30 m vuông và có cái giá chào bán là 1 tỷ 350 triệu đồng Và có hướng nhà là hướng Đông Bắc à, xin mời quý theo em đây là phía cửa chính của ngôi nhà của chính cửa ngôi nhà là làm được hai lớp lớp ngoài là làm sắt hộp sơn tĩnh điện và lớp bên trong là làm lớp cửa kính đó rất là chắc chắn hiện tại em đứng ờ, vào phía phòng khách của ngôi nhà mọi người có thể uh, quan sát là toàn bộ hệ thống đèn điện uh, cũng như là trần thạch cao uh, gạch ờ, ốp vệ sinh mọi thứ thiết bị vệ sinh là bên em đã lắp đặt xong xuôi hết rồi mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi ạ à. đây là em tiến tới là phòng bếp của ngôi nhà cái gian bếp của ngôi nhà thì là được uh, lắp sẵn sàng hết cái ờ, tủ bếp tủ bếp là được làm bằng gỗ lim nam phi cũng như là ở đây là có hệ thống uh, chậu rửa vòi rửa rồi bên phía bên tay trái của em đây ạ à, là nhà vệ sinh tầng 1 có một nhà vệ sinh và đồng thời nhà vệ sinh này ở bên phía bên trong là có máy bơm nước tổng cho cái nước của ngôi nhà này bơm bơm từ tầng 1 lên tầng 4 ấy ạ đấy bây giờ tiếp theo em mời mọi người lên trên tầng 2 của ngôi nhà thì tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là <clears throat> một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở cửa cầu thang lên ở đây là có cửa ờ, lấy ánh sáng vào trong cầu thang rất là thoáng đây là phía phòng ngủ của ngôi nhà mọi người có thể nhìn thấy phòng ngủ của ngôi nhà đây ạ rất là rộng bởi vì là căn nhà này là diện tích 30 mét vuông nên là mỗi tầng chỉ chia được một phòng ngủ thôi và ở đây là cửa đây là có thể ra ban công được đây ạ rất là thoải mái đặc biệt cái căn phòng này là có nhà vệ sinh khép kín ở trong cái căn phòng này đây, vâng. mọi người có thể nhìn thấy luôn toàn bộ hệ thống thiết bị vệ sinh sen vòi à, vòi chậu cũng như là lavabo đã được lắp đặt đầy đủ để mọi người có thể đến và sinh hoạt được ngay hệ thống điện nước cũng thế ạ à. công tơ điện nước là đã lắp đặt đầy đủ hết rồi nước cũng có sẵn rồi nước là nước sạch của hà đông mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi tiếp theo mời mọi người lên tầng Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế là cũng một phòng ngủ và một à, phòng vệ sinh thì ở trên tầng 3 của ngôi nhà này có thiết kế hơi khác đi một chút có nghĩa là ở đây không làm nhà vệ sinh bên trong nữa mà là làm nhà vệ sinh ở bên cạnh bên hông của ngôi nhà luôn đây ạ đây là phòng tầng 3 cửa lấy ánh sáng vào thôi ạ cửa sổ lè ánh sáng vào thôi đấy ở đây là một em lắp đặt sẵn áp điều hòa cũng như là dây chờ để lắp qua điều hòa đấy tiếp theo mời mọi người lên tầng 4 của ngôi nhà <clears throat> tầng 4 của ngôi nhà cũng được thiết kế là một phòng ngủ và một sân phơi nếu như mà nhà mình ít người thì có thể để 4 làm à, phòng thờ được đây là tầng 4 của ngôi nhà đây ạ hiện tại em không bật điện nhưng mà đã đủ ánh sáng để cho mình ở nhà không vào cũng rất là thoáng luôn rất là rộng mở người ra phía sân phơi của ngôi nhà đây chính là sân phơi của ngôi nhà lắp à, đặt sẵn vòi à, lắp vào máy giặt cũng như là cái đường nước xuống rất là ờ, đầy đủ em xin ờ, lắp em xin ờ, em xin nhắc lại với mọi người cái diện tích căn nhà này